sư thích ca mâu ni phật a di đà phật cung kính ngưỡng bái bạch ni sư trụ trì chùa phước thọ kính thưa quý thiền nam tín nữ phật tử thân mến hôm nay ngày 16 tháng 11 năm kỷ hợi quý vị trở về nơi đạo tràng để tham dự khóa tu niệm phật một ngày gieo trồng chánh nhân tịnh độ và cũng nhân kỷ niệm lễ vía của đức phật a di đà Lời nói đầu tiên, con xin cung kính cúi đầu đảnh lễ, vấn an sức khỏe của ni sư và xin gửi đến quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng lời kính chúc thân cam tâm thường an lạc, vạn sự kiết tường như ý. Nam mô thường an lạc Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính thưa quý Phật tử thân mến, hàng năm vào ngày 17 tháng 11 âm lịch khi khí trời se lạnh như nhắc nhở cho chúng ta kỷ niệm ngày lễ vía của từ phụ a di đà quý phật tử là những người tu tập theo pháp môn tịnh độ phát lòng tính kính hâm mộ cõi cực lạc phương tây và xin niệm danh hiệu của đức phật a di đà hồi hướng cầu sanh về thế giới an lành đó bởi lẽ nơi cõi ta bà của chúng ta quá nhiều đau khổ chúng ta hâm mộ tịnh độ cực lạc là một cảnh giới thuần vui không có các thứ khổ ở tại nơi đây có chim nói pháp có gió reo kinh tiếng suối chảy cũng trở thành pháp âm vi diệu và gần gũi được các bậc thượng thiện nhân các hàng bồ tát đặc biệt chánh báo chúng dân nơi miền cực lạc sống lâu kiếp kiếp đời đời không già không chết không dời đi đâu hâm mộ cảnh giới thuần vui trang nghiêm hồ thắng ấy chúng ta phát lòng cầu sanh về qua phương cách tu tập xin niệm hồng danh a di đà phật kính thưa quý vị để một đời thành tựu sự nghiệp bản sanh và đời sống hiện tại của mình được an lành hạnh phúc thì nương vào nền giáo lý căn bản của đạo phật Đức Phật dạy chúng ta hàng ngày dừng các nghiệp ác lại đừng tạo tác dựa trên ba cơ sở thân khẩu và ý và tích cực tu tạo những việc lành giữ tâm ý của mình thanh tịnh và lời Phật dạy trong kinh Pháp Cú số 183 tóm tắt như sau mọi hoàn cảnh không làm bất thiện dầu khó khăn phát triển hạnh lành dình tâm giữ ý tịnh thanh là lời Phật dạy đành rành xưa nay lại nữa trong kinh vô lượng họ là một trong ba bộ kinh căn bản mà chư tổ của tịnh độ tông lấy đó để lập tông thì kinh vô lượng họ đây đức phật thích ca mâu ni đã nêu lên cái cương lĩnh cho chúng ta nương vào đó tu hành đó là giữ gìn ba nghiệp trong kinh vô lượng thọ ngài dạy phương cách giữ gìn ba nghiệp của mình như sau thứ nhất giữ gìn khẩu nghiệp không nói lỗi người giữ gìn thân nghiệp không trái oai nghi giữ gìn ý nghiệp thanh tịnh không nhiễm với lời dạy trên hôm nay đầy đủ tháng duyên nhân kỷ niệm lễ vía của Đức Phật A Di Đà ngày 17 tháng 11 con xin mặn phép mượn lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ dạy trong kinh vô lượng thọ đó để chia sẻ cùng toàn thể quý Phật tử đây qua đề tài giữ gìn ba nghiệp một đời vãng sanh. Xin mượn đề tài này để chia sẻ trong buổi phát hoại sáng hôm nay tại đạo tràng chùa Phước Thọ. Chỉ cần quý vị giữ gìn ba nghiệp một đời vãng sanh về Tây Phương cực lạc thế giới Đầu tiên Đức Phật dạy chúng ta phải thiện hộ khẩu nghiệp Có nghĩa là giữ gìn khẩu nghiệp của mình trước tiên Tại sao Đức Phật không nói thân nghiệp đầu tiên Mà lại nói khẩu nghiệp đầu tiên Tại sao nhiều quý vị Tại vì trong ba nghiệp thân khẩu và ý Khẩu nghiệp của chúng ta dễ dàng tạo nghiệp nhiều nhất Phải không quý vị thân nghiệp chỉ tạo có ba đó là sát đạo dâm ý nghiệp có ba tham sân si nhưng mà khẩu nghiệp có tới bốn lần quý vị ơi bốn đó là gì vọng ngôn ỷ ngữ lưỡng thiệt ác khẩu thứ nhất chúng ta tạo cái nghiệp đó là nói dối chuyện có nói không chuyện không nói có thấy nói không thấy không thấy nói thấy có đúng vậy không quý vị lời nói dối đó tạo khẩu nghiệp là kế đến cái nghiệp thứ, thứ hai của miệng đây đó là nói lời thiêu dệt nắng nó lời nói của mình thiêu qua dệt gấm nhưng mà không đúng sự thật để lợi dụng người ta cái nghiệp thứ ba của khẩu đó là nói những lời nói thị phi ly gián đâm học ta gọi là nói hai lưỡi tạo vô lượng vô biên tội và nghiệp cái nghiệp thứ tư của khẩu đó là lời nói ác rủa xả mắng giết làm cho người phải đau khổ bản thân mình tạo nghiệp xấu ác cho nên trong luật đức phật dạy phù sĩ xử thế phẫu phẫu tại khẩu trung sẽ dĩ trảm thân do kỳ ác ngôn phàm người ở đời búa bén ở trong miệng của mình sở dĩ nó chém mình là do lời nói ác xin thưa với quý phật tử hàng ngày đó cái miệng của chúng ta có một cái miệng à mà nó tạo không biết bao nhiêu nghiệp luôn phải không quý vị một cái miệng mà nó vừa ăn nó vừa nói ngặt một cái nó ăn cũng nhiều mà nó nói cũng nhiều cho nên bệnh cũng nhiều mà họa cũng nhiều bệnh từ miệng mà vào còn cái họa từ cái miệng này mà ra đó quý vị là một người biết tu học Phật Pháp quý vị phải giữ gìn khẩu nghiệp cho được thanh tịnh giữ gìn khẩu nghiệp như thế nào đầu tiên chúng ta không nói dối mà phải nói lời chân thật vì chân thật thì bất bất hư quý vị ơi lời nói dối lừa gạt người không ai tin mình nếu chúng ta có lừa họ được lần nhưng chưa chắc gì lừa họ lần thứ hai mà có dối có gạt có lừa họ nhiều lần đi nữa dù cả đời đi nữa cũng không bao giờ lừa dối được quy luật nhân quả phàm nói một lời nói nào phải nói những lời nói chân thật thì mới tạo được niềm tin cho tất cả mọi người có nhiều người với lý do là vì sợ hãi mà phải nói dối có không vì sợ hãi quá mà chúng ta sợ nó ảnh hưởng không tốt đến tính mạng của mình hoặc là sợ hãi về phương diện gì đó bởi một cái năng lực ở bên ngoài cho nên chúng ta sợ cái người đó quá khi mình biết cái chuyện đó mình nói dối nhưng mà mình vẫn nói đó là một trường hợp còn trường hợp khác nguyên nhân mình nói dối là do đâu quý vị biết không gạt người lừa người để đem lại lợi ích cho bản thân mình rồi có những lúc mình nói dối là gì vui đùa mà nói hoặc là có những trường hợp khác vì chúng ta trong lúc bẩn cợt hoặc là trong lúc nói ra lời nói thành thói quen rồi chuyện nó không có đáng để nói dối mà bây giờ mình cũng nói dối nói láo được thì không ai tin tưởng vào lời nói của mình nữa đâu quý vị không tạo được niềm tin đối với mọi người thì giữa cuộc sống này chúng ta không tin tưởng nhau khó có thể có được một mối quan hệ tốt lành và với cái lời nói chúng ta phải cẩn thận suy nghĩ kỹ coi chúng ta nói những lời nói chân thật đó nhưng mà nó có đúng thời và nó có đúng chỗ để nói hay không ví dụ như khi chúng ta muốn góp ý cho huynh đệ đồng tu cho một ai đó với những cái khuyết điểm của họ thì quý vị cũng phải nói đúng thời nói đúng chỗ dù là lời nói chúng ta phát xuất ra từ một tấm lòng góp ý xây dựng nhưng mà nói không đúng chỗ cũng đưa đến tai họa giả như quý vị trước mặt đông đảo người ta quý vị nói chị chị tôi nói chị nghe nha đây là lời nói thật nhưng mà nó hay mất lòng nhưng vì tôi cái tâm từ bi tôi nói cho chị biết chị đi tu đi tu học Phật pháp biết đi chùa biết ăn chay biết niệm Phật mà sao tôi thấy chị nhiều chuyện quá đi quý vị nói người ta như vậy người ta có nghe không quý vị nghe không không cho nên mình góp ý xây dựng cũng phải lựa lời mà nói khéo léo mà nói dù là lời nói thật có nhiều người nói tôi trực trực tánh lắm có gì tôi nói thẳng nói thẳng bằng cách tạt bột gáo nước lạnh vào mặt người ta là người ta phản ứng liền đó quý vị nó không tốt cho bản thân mình mà, mà nó mất tình nghĩa mất đi cái tình cảm giữa con người với con người cho nên lời nói thẳng nói thật nhưng mà cũng phải lựa lời mà nói quý vị ơi nói đúng thời nói đúng chỗ cổ đức dạy chúng ta dương thiện ư công đường dương quá ư tư thân nếu quý vị muốn góp ý xây dựng ai á thì quý vị nên nói riêng ở một cái chỗ kín đáo ít người còn quý vị muốn tán dương cái công đức của ai khen tặng ai thì quý vị có thể ở trước mặt công chúng đông người đây quý vị tán dương khen tặng không sao hết đó là điều tốt để lấy họ làm gương cho mọi người bắt chước theo noi theo đó mà học tập theo những cái gương hành tốt lành còn khi mà nói những cái xấu cái dở của ai thì chúng ta cũng phải biết thời điểm để nói lựa thời mà nói lựa lựa chỗ mà nói chứ không thể đường đột mà nói thẳng nói thật như vậy dễ mất lòng và đưa đến tai họa lắm quý vị xin phép kể cho quý phật tử nghe một cái câu chuyện ngày xưa có một ông nhà giàu nọ nhà ông nuôi rất nhiều đầy tớ ngày hôm đó ông mới bảo với người đầy tớ nhà của ông á bây giờ từ đó giờ ta ăn đủ thứ trên thân của con heo á thì ăn đủ thứ hết rồi nhưng mà bây giờ ta không biết cái loại nào là nó dở nhất muốn ăn thử cái loại dở nhất của con heo mới bảo cái người đầu bếp ở trong nhà lấy trên thân của con heo đó trong thân của con heo đó cái nào dở nhất làm cho ổng một món ăn cái người đầy tớ mới suy nghĩ con vật nó cũng giống như con người mà con người á, cái dở nhất là cái khẩu nghiệp cái miệng á, làm tiêu hoại đi tình cảm cái miệng đây tiêu hoại đi tất cả những công đức phước lành mà nó còn tan nhà mất cửa đổ vỡ hạnh phúc gia đình ly tán anh em cũng vì cái miệng lưỡi mà ra suy nghĩ như vậy cho nên cái ông đầu bếp ổng mới làm thịt con heo xong cái ông cắt lưỡi của con heo cái ông làm món đồ ăn ông dọn lên cho ông chủ của ổng. ông chủ này ông nhìn cái ông hỏi vậy chứ trong thân của con heo có đủ thứ nào là thịt nè nào là xương nè nào là gan nè nào là tim nè nào là phổi nè nào là ruột nè sao đủ thứ nào là lỗ tai nè sao không lấy cái nào hết mà lại lấy cái lưỡi của con heo làm cho ông ăn cái ông này ông mới trả lời một câu ông nói heo ông nghĩ thì trên đời này cái miệng lưỡi của con người nó làm cho người ta đau khổ nó làm tai họa vô cùng cho nên cái xấu nhất không gì bằng cái miệng nghe cũng có lý cái ông chủ này lần khác ông mới nói thôi thì bây giờ bữa nay ông làm cái gì ngon nhất cho ta ăn thử rồi trên trong thân của con heo cái gì ngon nhất ông làm cho ta ăn cái ông cũng cắt cái lưỡi ông làm nữa lần này ông chủ hỏi kỳ rồi ông nói là cái lưỡi là là dở nhất sao bây giờ ông lại lấy cái lưỡi mà ông cho nó là ngon nhất thì cái ông này ông đầy tớ này ông mới trả lời ông mới nói bởi vì tôi nghĩ rằng trên đời này hạnh phúc cũng từ do cái lời nói của con người anh em hòa hợp đoàn kết tình sâu nghĩa nặng cũng nhờ vào lời nói của con người nó góp phần vô cùng quan trọng cho nên tôi thấy trên đời này không có cái gì tốt bằng cái lời nói cái miệng lưỡi của người ta chỉ cần dùng ba tấc lưỡi của mình nói thôi mở lời nói thôi thì nó xây dựng tinh thần đoàn kết mà đổ vỡ hạnh phúc cũng bởi do nó cho nên theo tôi nghĩ không có cái gì dở bằng cái miệng lưỡi mà cũng không có cái gì tốt lành bằng cái miệng lưỡi có đúng vậy không quý vị nếu đúng như vậy thì quý Phật tử phải biết sử dụng cái lời nói của mình từ nơi khẩu nghiệp này nè mở lời nói quý vị phải cẩn thận không nói dối quý vị để tạo niềm tin và sự tôn trọng của mọi người con hãy nói lời chân thật đi quý vị ơi và lời nói chân thật đó dù nó có vụn về cách mấy nó vẫn có giá trị gấp trăm gấp ngàn lần sự lừa dối gian xảo nghe quý vị chúng ta có nhiều khi mình suy nghĩ mình nói tôi sống thật quá cái người ta nói tôi ngu tôi sống thật quá cái tôi bị người ta lừa người ta gạt tôi xin thưa với quý vị dù ai đó có nói mình ngu dù cho mình có bị người ta lừa gạt nhưng mà mình vẫn sống hợp bởi vì đây chính là giá trị đạo đức căn bản của một con người một người có lời nói chân thành chân thật rồi thì ở đâu cũng được mọi người tin tưởng mến yêu quý trọng và ở đâu cũng được sự thành tựu thành công trong cuộc sống và tình người được kết nối với nhau cũng từ nơi lời nói giá trị đó quý vị chúng ta hãy dè dặt giữ gìn cái khẩu nghiệp trên phương diện thứ hai đó là không nói những lời thiêu qua dệt gấm nắng nắng nót lời nói của mình để lấy lòng người ta để lợi dụng người ta để mua chuộc người ta mà chúng ta phải nói những lời giá trị lợi ích đức phật khuyên chúng ta người học phật không sử dụng những lời nói vua nịnh quý vị ơi có những lúc chúng ta vua nịnh người ta cái tán dương người ta những cái không thật khen tặng người ta bằng những lời định hót vu vơ mà nó không có thật chất một người tu phật chúng ta mở lời nói hãy nhớ không dùng những lời vua nịnh không căn cứ mà nói không thật để tán dương ca ngợi nhất là không được tán dương ca ngợi những điều xấu dở tiêu cực nếu không chúng ta sẽ cộng nghiệp chung với cái xấu dở mà họ đã làm họ đã tạo cho nên nhau với những phải cẩn thận lời nói của mình không nói những lời thiêu qua dệt gấm có người người ta nói ngoài miệng thì thân hớt nói cười trong tâm nham hiểm giết người không giao ta gọi là khẩu khẩu thì phật nhưng mà tâm xà cái hạng người này đức phật khuyên chúng ta không nên kết giao rồi đức phật cũng khuyên chúng ta không nên kết giao với những người nói lời không thật nói dối đừng kết giao với họ cũng đừng kết giao với những người nói những lời rủa xả mắng nhiếc cũng đừng kết giao với những người làm ít mà hay nói nhiều nổ đừng kết giao với những người này nghe quý vị chúng ta không có nổ nổ là thiêu dệt đó không có đúng nổ quá đi có người, tôi nói thiệt nha ở trên đời này tôi thấy không ai bằng tôi hết trơn tại vì bản thân tôi là từ khi học Phật tới bây giờ tôi chưa từng bao giờ khởi lên một cái sự buồn phiền đối với ai đó giống như hôm qua con đi giảng ở ờ, tại ờ, chùa Tiên Long ở cái bè thì sau khi giảng xong thời pháp rồi thì có cái chương trình đối vui Phật pháp để tổng kết tất niên cuối năm thì con mới nương vào cái bài giảng đó rồi mới hỏi câu hỏi cho quý Phật tử rồi có Phật tử đứng lên trả lời hỏi vậy chứ hàng ngày nếu như chúng ta gặp đối duyên xúc cảnh những việc không vừa ý không vừa lòng thì gặp những hoàn cảnh này chúng ta quán niệm điều gì để cho chúng ta có đầy đủ năng lực vượt qua nghịch cảnh chứng duyên đó mà không tạo tội không tạo nghiệp cái cô này cổ giơ tay lên cái cổ trả lời cổ nói con á từ nào giờ luôn là tuy con đi buôn bán xin xa xin sáo nhưng mà đi đứng nằm ngồi lúc nào con cũng nhớ Phật hết gặp cái chuyện gì bất chắc con cũng nam mô di đà Phật gặp ai chửi con cũng nam mô di đà Phật không buồn không giận gì hết nói như vậy thì quá tốt rồi nhưng mà có khi chúng ta nói được mà làm không được đó quý vị xin hỏi quý Phật tử bản thân mình có nhiều lúc mình mất quyền tự chủ để cho những chứng duyên nghịch cảnh một cái việc làm của ai đó mình nhìn thấy nó chướng con mắt của mình mình nghe một câu nói của ai đó nó làm cho mình phiền não khởi lên trong tâm xin hỏi quý vị lúc này chúng ta có tự chủ lấy mình để dừng lại những lời nói xấu ác hay không với mình? dừng lại được không khó lắm mà nghe cái miệng này nó thích nói lắm bây giờ ngồi đây mà niệm phật nha mà nó cũng còn chưa nam mô a di đà phật nó chưa dùng cái câu a di đà phật để nó buộc lại chiến để giúp cho cái khẩu nghiệp của mình được thanh tịnh ngồi đây niệm phật mà cứ khiều khiều khiều là nói chuyện này chuyện nọ ê bà sao rồi cỡ gà nhà bà làm ăn như thế nào rồi cái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 rồi có khi thốt ra lời nói mất quyền tự chủ để cho lòng sân nó dẫn dắt mở ra trăm ngàn cửa nghiệp chướng phun ra toàn là dao là búa không bằng nơi binh khí miệng lưỡi của mình quý phật tử phải giữ gìn khẩu nghiệp dù ở trong hoàn cảnh chứng duyên dù cho người ta có nhục mạ mình bằng những lời thô ác là một người học phật chúng ta mở miệng ra thì miệng ta phải là đóa hoa sen một phen hé nở một phen hôm lừng tiếng ta là làn gió mùa xuân một khi thổi đến muôn dân mát lòng nha quý vị mở lời thì phải là trên răng ngọc trắng tuôn xá lợi trong lưỡi sen hồng này phóng hào quang dù cho tạo tội như hơn biển cả hơn núi cả chẳng nhọc diệu pháp dài ba hàng nếu quý vị nói năng đúng chánh pháp thì chẳng nhọc diệu pháp đó chỉ cần mở miệng ra là tạo nên công đức phước lành mà lời nói đó phải là lời nói chân thật lời nói giá trị lợi ích lời nói từ ái lời nói đó phải xây dựng tinh thần đoàn kết mới đem đến giá trị lợi ích như thế còn nếu chúng ta mở lời mà thiếu đi sự kiểm soát nhất là hay nói lỗi người cho nên trong kinh vô lượng họ đây Đức Phật đưa ra cái cương lĩnh để cho chúng ta tu hành Hiện hộ khẩu nghiệp bất cơ tha quá Nghĩa là giữ gìn khẩu nghiệp của mình Không nói lỗi của người Được không quý vị Mình hay nói lỗi người ta lắm mà lỗi mình thì mình che mình giấu mình đậy còn lỗi người ta mình phanh phui mình tìm kiếm mình soi mình bối mình à, môi mình móc để mình đi bôi nhọ điêu xấu nói lỗi của người ta không mà mà cái xấu dở của người ta cái mình nói hình ra cái miệng của mình cũng xấu dở y hệt vậy cái khuyết điểm của người ta mà mình nói thì nó trở thành cái khuyết điểm của chính mình đó quý vị hãy để cho cái khẩu nghiệp của chúng ta thanh tịnh mở ra lời nói phải mang giá trị lợi ích cho mình và cho tha nhân không phải chuyện hiện đời mà cả tương lai nữa quý vị nếu muốn được như vậy thì mỗi khi muốn nói một lời nói gì ta nên học hạnh nhu mì lắng nghe lỗi mình thì cứ mãi giấu che vì sao lại cứ móc khe cái lỗi người vậy nhất là bên quý bà có một câu nói của một vị hòa thượng mà con xin trân kính trao tặng cho quý phật tử hòa thượng nói như sau quý ông ơi quý ông ráng niệm phật tu làm sao cho đến ngày chết đi thì sau khi chết đi rồi ba ngày sau con mắt của mình đừng để dồi nó bò ra nghe quý ông còn bên quý bà thì hòa thượng nói quý bà ráng niệm phật giữ gìn cái khẩu nghiệp của mình để ngày mà mình chết rồi thì trên cái miệng cái lưỡi này nó mọc qua sen chứ đừng có để dồi từ trong miệng nó bò ra tại sao hòa thượng lại nói bên quý ông cẩn thận con mắt của mình đừng để con mắt của mình có dồi còn bên quý bà cẩn thận cái miệng đừng để cái miệng có dồi tại sao vậy quý vị bởi vì bên quý ông hay bị sắc dục sắc đẹp đó con mắt của mình nhìn sắc đẹp cái ham muốn dục vọng cái mở ra trăm ngàn nghiệp chướng tạo tội tạo nghiệp cho nên sau khi chết ba ngày sau con mắt dòi bò ra vì vậy mà hòa thượng khuyên chúng ta cẩn thận đề phòng làm chủ nhãn căn của mình đừng để nó đắm mê vào sắc dục còn bên quý bà thì cái miệng cái lưỡi của mình hay khua động hay nói thích nhiều chuyện chuyện không nói có chuyện có nói không rồi thích thị phi lợi đầu này nói chuyện người kia lợi đầu kia nói chuyện người nọ rồi thích rủa xả mắng nhiếc chửi bậy chửi bạ chửi tục thì chúng ta hãy cẩn thận giữ gìn khẩu nghiệp của mình đó vì nếu không trăm ngàn cửa nghiệp chướng mở ra từ nơi cái miệng lưỡi này đó quý vị xin kể cho quý phật tử đây nghe một câu chuyện khi đức phật còn tại thế thì lúc đó tôn giả xá lợi phất có một hôm ngài đang ngồi thiền trong ban đêm bỗng dưng ngài tiên nghe tiếng kêu cầu cứu của một con chó nó kêu cầu cứu cứu tôi giới cứu tôi giới tôi đau khổ quá cứu tôi giới ngài mới xả thiền tìm theo cái tiếng kêu đó thì ngài mới nhìn thấy một con chó bị chặt hết bốn cái chân xẻo hết cái lỗ tai mắt móc con mắt nó luôn quăng nó xuống một cái hố sâu con chó máu ra lên láng luôn nó quằn quại nó đau đớn nó kêu than như vậy ngài mới cứu con chó lên khỏi cái hố đó và ngài lúc này mới khai thị cho nó vì biết rõ con chó này máu ra nhiều quá bị chặt hết bốn cái chân xẻo quách hết hai cái lỗ tai rồi rồi còn móc mắt nó nữa làm sao sống nổi ngài mới khai thị cho nó để nó xả bỏ xả bỏ cái tâm oán hận thù hằn đối với người gieo rắc tai ương cho nó đó ngài khai thị và làm pháp quy y cho con chó đó và con chó đó nghe được những lời khai thị của ngài thì nó mới ngay bây giờ nó phát khởi cái tâm lành quý vị khi nó phát khởi được cái tâm lành đó xả bỏ báo thân cái nó tái sanh trở lại làm người quý vị ơi mà quý vị biết không khi nó tái sanh trở lại làm con của cái cái ông ông trưởng giả ở trong cái làng đó cái sau đó cái tôn giả xá lợi phất á, ngài mới đi ngang qua cái ngôi nhà này lúc đó con trai của ông trưởng giả lên 7 tuổi rồi quý vị vừa thấy hình bóng của một vị sa môn ông bình bát đi khất thực thì con trai của ông ta mới chạy ra và ôm ôm bình bát của tôn giả xá lợi phất đó và mời ngài vào bên trong nhà để xếp bát để cúng dường rồi sau khi xếp bát cúng dường xong ngài mới nói pháp cho nghe thì con trai của trưởng giả đây mới phát bồ đề tâm sinh cha của mình cho con xuất gia theo vị sa môn này phát tâm như vậy đó quý vị rồi khi mà được cha mình với sự khuyến khích của tôn giả xá lợi pháp ông trưởng giả ông giao con trai của ông cho ngài xuất gia xuất gia tu một thời gian thì cái vị này mới chứng được a la hấn quả khi chứng được a la hấn quả rồi quý vị Vị này mới quán coi căn cơ đời trước của mình Có nhân duyên gì với Ngài xá lợi Pháp mà được Thầy mình độ cho xuất gia tu tập Với sự hướng dẫn khéo léo của Ngài Mà chứng a la hấn quả xuất ly tâm giới Không còn trở lui lại trong kiếp sống luân hồi đau khổ Vì thánh tăng đó đã quán thấy Đời trước mình vốn là một con chó Con chó này ở tại Miến Điện những người thương buôn đem con chó để trên ghe thuyền của họ tàu thuyền của họ để đi buôn từ miến điện sang ấn độ khi họ buôn cái chuyến đó được lợi được lời to họ mới tổ chức một cái buổi tiệc ban đêm để ăn nhậu trong khi họ đang làm những thức ăn đặt lên bàn nhậu thì con chó ở trên ghe tàu đó nó thấy dọn thức ăn nó nghe cái mùi thịt nướng nó thèm quá quý vị nó lợi nó lẻm hết dĩa thịt nướng những người thương buôn này khi mà dọn dọn à, chén đũa đồ dọn thức ăn đồ lên nhìn lại cái dĩa thịt đông mất tiêu rồi mới thấy con chó này đã đang liếm mép tức giận quá mới đem con chó chặt bốn chân xẻo cái lỗ tai móc mắt nó hãy xuống hầm phân nhờ tôn giả xá lợi phất cứu giới cứu giấc là cứu giấc khai thị cho nữa nha không phải cứu thân mạng không mà còn khai thị cho một cái mạng nữa đó là mạng sống trí tuệ cho nên xả bỏ báo thân trong một cái niệm thiện lành quy hướng tam bảo con chó đó tái sanh trở lại làm con trai của ông trưởng giả và một lần nữa lại được tôn giả xá lợi phất độ cho xuất gia lúc này cái vị thánh tăng đó quán thêm nữa đời trước mình do tạo cái nhân gì mà bị đọa làm kiếp chó vậy thì mới quán vào thời của đức phật ca diếp vị tăng này vốn là một vị tỳ kheo cùng sống chung trong một ngôi chùa với các vị tỳ kheo khác trong ngôi chùa đó có một vị tỳ kheo già hàng ngày ngồi tụng kinh bên cạnh vị tỳ kheo già đó nghe cái giọng tụng của vị tỳ kheo vì tuổi già cái giọng nó hơi khang mà tụng không có âm điệu hay do đó cái vị tỳ kheo trẻ quay lại nói ông im đi ông tụng kinh giống như chó sủa nói một câu như vậy mà mắc quả báo làm kiếp chó đó quý vị ơi cho nên con trích dẫn câu chuyện này để gửi một lời khuyên đến với toàn thể quý phật tử trước khi muốn nói lời gì ta nên học hạnh nhu mì lắng nghe đừng hốt ra một lời nói mất quyền tự chủ nhất là một lời nói ác rủa xả mắng giết người mà phải xa đọa nghe quý vị lúc chúng ta giận lên cái chúng ta mất khôn mà mất bình tĩnh nè quý vị người ta bảo rằng giận lên là phát cơn điên người khôn quá dại người hiền quá ngu có nhiều vị phật tử phát bồ đề tâm chân thật quy kính tam bảo là những người phật tử tại gia hộ trì rất là đắc lực nhưng vì một hoàn cảnh nào đó do một vị tăng một vị ni một vị thầy một vị sư cô nào đó không làm vừa lòng mình thôi rồi cái phẫn nộ sân giận khi phẫn nộ sân giận thốt ra những lời mạ lị hủy bán nói xấu xúc phạm mang tội quý vị ơi nếu ai có làm điều gì sai xấu quấy dở hãy để nhân quả là một vị thẩm phán là một vị quan tòa xét xử rất công bằng không vì cái xấu dở của ai đó mà chúng ta tạo tội tạo nghiệp vì ta là người con phật phải tin sâu vào đạo lý nhân quả ta trồng dưa ta được dưa ta trồng đậu ta được đậu ta gieo nhân nào ta gặt hái quả báo đó phần đông quý phật tử một số vướng phải cái lỗi lầm này là hay đi nói xấu nói lỗi của chư tăng chư ni đó là tội hủy bán tăng bảo đó quý vị mà hủy bán tăng bảo hay là hủy bán tam bảo tội rất nặng quý vị ơi Phật đã nhập Niết Bàn mấy ngàn năm Giáo pháp của Ngài vẫn còn truyền bá là do chư Tăng chư Ni Thay Phật hoàn truyền đó Vì lòng tính kính đối với ba ngôi cao cả cho nên dù ai đó quý thầy quý cô nào làm không vừa lòng mình chúng ta đứng ở một góc độ nào đó chúng ta nhìn theo cái cách tích cực đừng nhìn về mặt tiêu cực nhìn thấy những cái tốt lành của mọi người để học hỏi để bắt chước còn cái xấu dở của người thì chúng ta nên nhớ đã là phàm nhân ở giữa thế gian có ai hoàn hảo đâu quý vị ai đúng ai sai cứ mặc kệ người phận mình lo giữ phận mình thôi nếu ta cứ mãi tìm lỗi soi bối nói xấu lỗi lầm của kẻ khác ấy thế là ta đã lỗi rồi cho nên quý vị hãy cẩn thận cái khẩu nghiệp của mình không nói lỗi của người chẳng những không nói lỗi của chư tăng chư ni mà không nói lỗi của ai hết quý vị biết không hòa thượng hải hiền cả đời của ngài luôn quý vị Ngài chưa bao giờ mở miệng ra Mở lời ra mà nói lỗi ai Quỷ bán ai Nói xấu ai Cho nên Ngài đã thực hiện Theo lời Phật dạy trong kinh vô lượng họ Thiện hổ khẩu nghiệp được rồi Còn bản thân mình Mình có thiện hộ khẩu nghiệp được chưa Thiện hộ có nghĩa là khéo phòng hộ giữ gìn cái miệng của mình đừng để cho nó tạo tội tạo nghiệp chúng ta có giữ được chưa quý vị nếu chưa ngay bây giờ thực hiện đi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 phải lời nói giá trị lợi ích chân thật từ ái nó phát xuất từ tâm từ tâm bi chứ đừng để cái sự phân phẫn nộ sân giận nó làm chủ buông ra những lời nói ác trong lúc này tạo tội tạo nghiệp nặng nề lắm quý vị mà một lời chúng ta thốt ra rồi lấy lại không được có đúng vậy không quý vị chúng ta có thể làm một trăm một ngàn việc tốt lành cho người chỉ cần một lời nói mà chúng ta mất quyền tự chủ nói không phải nói xúc phạm và lòng tự ái của người khác thì một trăm một ngàn việc tốt lành đổ sông đổ biển hết rồi cho nên quý vị hãy cẩn thận chẳng những như thế mà nó còn đem đến cái tai họa cho mình và cho tha nhân nữa nha quý vị trong long thư tịnh độ cư sĩ long thư có viết như thế này nếu chúng ta biết nói những lời giá trị lợi ích nói năng đúng với chánh pháp thì mở lời ra là khuôn vàng là thước ngọc đó nha quý vị nói phật pháp nói đạo lý thì mở lời ra là khuôn vàng là thước ngọc còn nói những lời nói từ ái yêu thương xây dựng tình đoàn kết thì lời nói của chúng ta là hoa thơm là trái ngọt nhưng mở, mở lời nói rủa xả mắng giết người đó là dồi bỏ đó quý vị nói những lời nó vô ích nó không có giá trị vô vơ mà tự đặt để thiêu dệt ra để nói thì lời nói nói chẳng khác nào miệng của chúng ta đang nhai mặt cưa vậy đó không lợi ích gì hết lời nói những lời nói mà rủa rủa xả thị phi thì giống như là dao búa ở trong miệng lưỡi của mình chúng ta hãy cẩn thận nếu chúng ta tu giữ được cái khẩu nghiệp này xem như quý vị đã đi được hơn nửa đoạn đường để đi đến Tây phương cực lạc mà quý vị giữ được cái miệng là quý vị đi được nửa đoạn đường rồi đó quý vị. Xin hỏi quý Phật tử có thực hành được theo lời Phật dạy giữ gìn khẩu nghiệp không nói lỗi người được không quý vị? Được không? im ru im ru là là được không quý vị vỗ tay thì mới được nha và con nguyện từ đây về sau con khắc phục giữ gìn cái miệng của mình mà muốn được như vậy thì nam mô di đà phật đi bớt đi những lời nói thị phi là bớt đi nghiệp chướng sân si não phiền chúng ta thêm một câu phật hiệu thường xuyên đó chính là mật chú bình yên kiết từ niệm phật cứ đi đứng nằm ngồi nam mô di đà phật dùng cái miệng này xưng tán hồng danh a di đà phật thì không để cho nó có cơ hội để mà nó nói chuyện không nó có chuyện có nói không hoặc là nói những lời thị phi hoặc là nói những lời thiêu dệt hoặc là nói những lời đâm thọc hoặc nói những lời xấu ác mở miệng ra cái nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật đi đứng nằm ngồi chúng ta cẩn thận như vậy niệm phật thường xuyên sẽ giúp cho chúng ta giữ được chánh niệm và khi có được chánh niệm cái chúng ta làm chủ được lời nói của mình xin kể quý phật tử nghe câu chuyện có bốn vị cư sĩ nọ cùng nhập thất tịnh tu ở trong một cái ngôi tịnh thất nọ và nói rằng trong 7 ngày tịnh tu thì chúng ta tịnh khẩu không cho nói chuyện cái bữa tối hôm đó họ thắp đèn lên đang ngồi niệm phật ngồi ngồi tịnh tọa để niệm phật thì lúc đó gió ở ngoài gió dông thổi vì gió lớn quá nó thổi tắt ngọn đèn bên trong trong bốn ông đó có một ông mở lời nói gió thổi tắt đèn rồi kìa cái ông thứ hai ông nói sao ông nói vậy cái ông thứ ba nói hai ông nói hết rồi cái ông thứ tư ông mới ông mới mở lời ra ông nói có mình tôi không nói nhưng mà rốt cuộc bốn ông nói hết rồi quý vị quý phật tử có người nói à, con à, tham dự khóa tu phật hết 7 ngày ở trong chùa con tịnh khẩu con không nói nhưng mà xin thưa với quý vị cái đó không phải gọi là tịnh khẩu mà đó gọi là cấm khẩu tức là cấm không cho cái miệng này nó nói nhưng mà nó chưa có tịnh được đâu nha nếu mà quý vị tịnh được tâm của mình rồi thì quý vị mở lời nói hay nín gì nó cũng hợp với đạo nhưng tâm của chúng ta nó chưa thanh tịnh đó quý vị mà nó còn vọng tưởng phiền não thì quý vị bây giờ có bắt nó nín nó cũng không có nín được đâu cho nên muốn cho khẩu của chúng ta miệng này nó được thanh tịnh khẩu nghiệp được thanh tịnh thì quý vị phải thanh tịnh tâm ý của mình trước thì nói nín gì nó cũng hợp với đạo hết còn cái tâm của mình không thanh tịnh vọng tưởng phiền não phân biệt chấp trước đó quý vị thì dù quý vị cấm không cho nó nói nó cũng nói giống như bốn ông này nè nói tịnh khẩu vậy chứ mà bốn ông nói hết rồi vì cái đó con kính gửi một lời khuyên quý Phật tử chúng ta giữ gìn cái khẩu nghiệp vô cùng quan trọng nha quý vị rồi kế đến quý vị giữ gìn thân nghiệp của mình không để cho nó trái với oai nghi giới luật muốn gìn giữ thân nghiệp mình được thâm tịnh lấy giới luật làm hàng rào ngăn chặn từ đây cho đến trọn đời chúng ta giữ cái giới không được sát sanh hại vật vì thân nghiệp của chúng ta sẽ tạo ra ba nghiệp xấu ác đó là sát sanh trộm cắp và gian dâm cho nên chúng ta giữ cái giới không giết hại chúng sanh không làm tổn hại sinh mạng của chúng sanh vì ta biết rõ dây bao thì trả cũng bao dây nợ máu trả bằng máu quý vị ơi dây nợ tiền bằng tiền dây nợ tình trả bằng tình ai trong chúng ta cũng tham sống sợ chết hãy lấy lòng mình suy lòng người chớ giết chớ bảo giết mình đi mình đạp phải một miếng gai đạp phải một miếng miễn chai chúng ta cũng cảm thấy đau thì huống chi mình cầm dao để mình cắt cổ lột da mổ bụng xẻ thịt của chúng sanh nó đau đớn biết giường nào hãy mở trải lòng từ bi ra để cứu khổ ban vui cho chúng sanh đừng não hại khổ đau cho chúng sanh nghe quý vị ở đâu quý phật tử cũng giữ gìn cái giới không sát sanh hại vật nhưng quý vị ơi người ở tại gia cư sĩ thì quý vị còn đối duyên xuất cảnh còn cái đời sống hàng ngày của mình cơm áo gạo tiền đức phật dạy chúng ta dù chúng ta làm một cái nghề nghiệp nào cũng vậy không được sát sanh hại vật không làm nghề đồ tể quý vị sát sanh hại vật là tạo sát nghiệp gây nợ oan trái đối với chúng sanh oan gia trái chủ nhiều lắm và nó chiêu cảm cái quả báo thân nhiều tật bệnh chết yểu tai ương quặng quả đến với mình cũng từ nơi sát nghiệp mà ra chính đức phật của chúng ta khi xưa ngài đã chứng thành đạo quả nhưng mà ngài diện vẫn thị hiện cho chúng sinh thấy rõ gieo nhân là gặt quả nhân quả rất công bằng và bản thân của phật cũng không thể cứu được định nghiệp của chúng sinh khi vua luli kéo quân giết chết dòng họ thích ca Đức Thế Tôn đã ba lần ngăn cản ở giữa đường Nhưng cuối cùng không ngăn cản được Vì Ngài biết nghiệp quả của dòng tộc Thích Ca đã đến rồi Phải chịu cái quả báo từ nơi nghiệp sát mà họ đã gieo tạo trong quá khứ Và khi Yululi giết hết những người thuộc dòng tộc Thích Ca Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta ba ngày bị nhức đầu Và Ngài tuyên bố rằng sở dĩ ngài bị cái quả báo nhức đầu đó chính là do vào đời quá khứ tại một vùng biển nọ người dân sống bằng nghề đánh cá chài lưới một hôm họ kéo lên được một con cá thật to họ mới mổ mổ bụng và cắt xẻ thịt con cá đó chia cho cả làng vùng biển này mỗi người miếng ăn riêng chỉ có một cái cậu bé không ăn thịt con cá đó mà cầm cái cây cái cây á, gõ vào đầu con cá ba cái chơi thôi đức phật kết luận rằng những người ngư dân thuộc vùng biển ăn thịt con cá đó bây giờ chính là dòng họ thích ca đó rồi con cá đó chính là vua lưu ly đó quý vị Ngày xưa dòng họ Thích Ca là ngư dân đã bắt con cá này và làm thịt nó ăn tạo sát nghiệp với nó và bây giờ phải chịu quả báo tái sanh trở lại là dòng tộc thích ca và con cá đó chính là vua luli sau này nó, nó đã vua luli đã giết chết dòng họ thích ca bị diệt chủng và đức phật ngài nói ngài chính là cậu bé mà cầm cái gậy gõ lên đầu con cá gõ lên đầu con cá ba cái cho nên nhức đầu ba ngày và ngài nêu lên cho chúng ta thấy rõ về cái tinh thần nhân quả gieo nhân gặt quả cái nhân mình đã gieo trồng rồi khi đủ duyên trổ thành quả chúng ta trốn không khỏi đâu quý vị nhưng chúng ta có khả năng chuyển được nghiệp bằng phương cách đoạn ác tu thiện không tái phạm lại lỗi lầm xưa nếu như từ quá khứ tới giờ cũng như trong kiếp sống hiện tại vì cuộc sống mưu sinh cơm áo gạo tiền vì khoáng khẩu bổ thân chúng ta đã tạo sát nghiệp quá nhiều bây giờ thực hiện theo lời Phật dạy giữ gìn khẩu nghiệp không tạo sát nghiệp đối với chúng sinh nữa dừng tay lại đi quý vị không sát sinh hại vật mà thường làm cái việc phóng sinh cứu vật thì quý vị đời sống hiện tại sẽ chuyển được nghiệp sát trong quá khứ của mình và đem lại đời sống bình an có được sức khỏe và tuổi thọ sống lâu cho chúng ta con vâng, xin kể một câu chuyện nói về cái quả phước của việc phóng sanh cứu vật đây xin hứa với quý phật tử nếu mà nói chuyện xưa thì quý vị nói xa lơ xa lắc rồi sao mình biết mình chỉ nghe người ta kể lại thôi nói chuyện gần đây chút xíu đi quý vị nói chuyện gần đây thôi nha có một gia đình nọ vào dịp tết họ mới chở nhau đi chơi đi du lịch chơi ở vùng biển khi đi đến nơi thì họ thấy người ta bắn một con rùa biển cái gia đình này là gia đình phật tử ăn chay niệm phật tin nhân quả ông ta bước xuống ông ta mới thấy cái định mua cái con rùa đó nhưng mà trước khi mua thì cũng phải hỏi ý gia đình vợ con có đồng đồng ý hay không ông mới nói thôi thì mình đầu năm mình đi mình đi đến đây mà mình có duyên mình gặp người ta bán con rùa này thôi bà với lại mấy đứa con có đồng ý bỏ tiền đi chơi ra để mua chuột mạng của con rùa đó phóng sanh tạo phước đầu năm có có bằng lòng hay không nếu bằng lòng thì mình đến mình mua rồi mình quy y mình niệm phật mình thả nó rồi mình đi về không đi chơi nữa đã hết tiền rồi cái trả gia đình nói đồng ý đồng ý cứu vật phóng sanh là một điều rất tốt lành mà thôi miễn đi chơi đi chơi cũng vậy thôi đi đâu cũng trời mây non nước người vật nhưng mà cái việc làm phước làm thiện này nè mình có duyên mình gặp mình làm không có bỏ qua và cả gia đình đồng ý mới bỏ tiền đi chơi ra mua con rùa đó xong rồi cái mới vẽ lên lưng của con rùa đó ba chữ xin tha mạng rồi niệm phật cái thả nó ra ngoài biển rồi còn nói ông ơi biển nước mênh mông bao la ông biết đường bông đi nha đừng vào lưới bẫy của người ta cứu ông lần này chưa chưa chắc gì có thể cứu giúp ông lần sau đó phải biết đường mà đi nha và kết duyên với tam bảo rồi thì nương nhờ nương nhờ à, cái pháp phật cũng như là nương nhờ thần lực của tam bảo để giúp ông tạo được cái duyên đời này bỏ cái thân này xong rồi đợi, được thân người đời sau gặp được tam bảo nghe được phật pháp để sớm tu hành nguyện xong rồi cái thả con rùa đó rồi cái vài tháng sau đến cái ờ, mùa hè con trai của ông ta lúc mà nghỉ hè đi chơi với bạn bè cái cũng thích đi chơi đường biển rồi cái ghe tàu bị chìm ở giữa biển khơi đó tàu bị chìm quý vị tàu bị chìm cái mọi người đều chới giới mà lúc này cậu ta lội được đó mà cố lội mà sóng lớn quá mênh mông lội không nổi nữa rồi đuối sức thì bỗng dưng đang lúc đuối sức như vậy thì ở dưới biển khơi á, nổi lên một con gì thiệt là lớn cái cậu ta ôm cái con đó cái nó lội nó đưa vô bờ luôn đến khi nhắm mắt lại niệm nam mô quán thế âm bồ tát tại gia đình phật tử mà lúc mà hoạn nạn cái kêu gọi bồ tát quán thế âm đến cứu nạn cứu khổ cứu nạn quan âm bồ tát diệu lực năng hù cứu nạn giải ưu giúp cho con thoát qua khỏi cái hoạn nạn này cứ niệm danh hiệu của ngài rồi nhắm mắt đến khi mở mắt ra tưởng qua thế giới bên kia rồi tưởng chết rồi ai ngờ đâu mình tới bờ rồi không hay mừng quá mới nhúng mình một cái thật mạnh để nhảy vào trong bờ mà mới vừa nhúng mình cái thì nhìn thấy cái tay của mình ôm con vật đó trên lưng của nó còn có ba chữ xin tha mạng thì cậu này mới nhớ thì ra đây là con rùa mà cha mẹ mình với lại à, gia đình mình mua để phóng sanh mấy tháng trước bây giờ nó lại cứu mình đối với vị cứu vật vật sẽ trả ơn nhân nào quả nấy không sai với vị ơi rồi con kể thêm một cái câu chuyện cho quý phật tử nghe vào đời của vua lương võ đế đó quý vị nhà vua là một người tính kính tam bảo cả đời của vua lương võ đế làm rất nhiều việc thiện phước đó là cất chùa in kinh tạo tượng đúc chuông khuyến khích người xuất gia tu hành và cái chủ trương là tu sĩ phải ăn chay trường đó là chủ trương từ nơi vua lương võ đế ở thời kỳ Phật giáo hưng hạnh nơi Trung Hoa vào thời kỳ của vua Lương Võ Đế là chư tăng phải ăn chay trường hết chứ trước đó chư tăng ăn tâm tịnh nhục ngủ tịnh nhục nhưng mà vua lương võ đế khởi xướng lên việc này ngặt một cái với lòng tính kính đối với tam bảo của nhà vua như vậy nhưng mà bà hoàng hậu hi thị thì bà lại ghét bà quỷ bán không à và bà có một cái thói quen là bà hay buộc một miếng lụa màu đỏ ngang cái bụng của bà mỗi lần mà bà không buộc một miếng lụa đỏ này thì bà hay bị đau bụng cho nên bà hay buộc cái miếng lụa đỏ và nó xem như là thói quen của bà thường ngày có một hôm vua lương võ đế mới đến hỏi hòa thượng chí công tương truyền hòa thượng chí công ngài có ngũ nhãn lục thông ngài biết quá khứ hiện tại vị lai cho nên nhà vua rất là tính kính hòa thượng chí công mới đến hỏi hòa thượng vậy chứ tiền kiếp của nhà vua là ai và tiền kiếp của hoàng hậu hi thị là ai mà ngài thì tính kính tam bảo còn hoàng hậu hi thị thì lại hủy bán tam bảo không thích năn nỉ quá cái hòa thượng chí công ngài mới nói kể về câu chuyện tiền kiếp của vua lương võ đế vốn là một bác tiều phu đốn củi ở trong rừng bữa hôm đó bác tiều phu này nè hàng ngày thường hay mang theo một cái giỏ cơm để buổi trưa có mà dùng ngày hôm đó cái sách cái vỏ cơm cũng treo lên cành cây nhưng mà đến giờ ăn á, thì lấy cái vỏ xuống trên cành cây không có không còn miếng nào hết mới đi tìm thì mới phát hiện ra có một bầy khỉ nó lấy thức ăn nó ăn hết tức quá mới dí bầy khỉ cho tới đường cùng ta đem mang theo tao ăn mà mày lấy cắp của tao mày ăn hết rồi chưa nay tao lấy gì tao ăn bắt tiều phu dí bầy khỉ cho tới đường cùng nó sợ quá nó chui vào trong cái hang nó trốn khi nó chui vào hang trốn thì bắt tiều phu này phóng quả vào trong hang đó và lấp miệng hang lại để cho mấy con khỉ không có đường thoát đó là cái điều mà bác tiều phu này đã tạo nghiệp ác với bầy khỉ vì tức giận bầy khỉ lấy thức ăn của mình nhưng có một ngày nọ trong lúc đang đốn củi ở trong rừng thì trời mưa to cho nên bác tiều phu mới vào trong một cái ngôi chùa quan trong rừng có một ngôi chùa bỏ quan phế không có người ở bác tiều phu bước vào bên trong để nấp mưa thì cái ngôi chùa bỏ quan phế lâu năm lâu ngày rồi ở trên nóc quá nó dột hết à mình những giọt nước mưa từ ở trên trần nhà đó nó dột ngay những bức tượng phật nhiễu lên đầu những bức tượng phật nhìn thấy như thế cái bác tiều phu này mới phát tâm bồ đề nha phát tâm lấy cái nón mà mình đang đội đó che lên đầu bức tượng phật rồi đi cắt những cái lá che lên đầu những bức tượng phật cho khỏi bị mưa dột mưa tạt Hòa Thượng Chí Công mới nói do cái phước lấy nón lá với lòng tính kính che đầu bức tượng Phật Cho nên được cái quả phước làm vua đi đến đâu cũng được tàn lộng che thân Cái gì nó cũng có nhân quả nha quý vị Nhưng mà Hòa Thượng Chí Công nói sau này đệ hạ sẽ bị một cái đại quả Do từ nó sát nghiệp phóng quả lấp miệng hang nhốt bầy khỉ trong hang phóng quả nó là tạo cái nghiệp sát đó đó sẽ mắc phải một cái đại quả rồi hòa thượng chí công lại nói về tiền thân của hoàng hậu hi thị kiếp xưa bà vốn là một cái con trùng ở trong một ngôi chùa trong sân chùa đó con trùng này nó sống ở dưới cái lu nước ngày nào cũng vậy con trùng này nó nghe kinh nghe chư tăng tụng kinh nghe chư tăng niệm phật rồi có một ngày nọ lúc này nè ở chùa cái vị trụ trì có việc đi xa rồi chúng tăng ở trong chùa trước khi ngài đi ngủ giờ này ngài dặn là ở nhà công phu bái sám cho đầy đủ đừng có bỏ thời công phu cái 4 giờ khuya là cái giờ công phu lúc đó thường thường á, là giờ này ngủ rất ngon nhưng mà trước khi đi á, thì hòa thượng trụ trì có dặn rồi hồi có hòa thượng trụ trì ở nhà thì chúng sợ bây giờ hòa thượng đi rồi cái có ông vị tăng đó ngủ giờ này ngon lắm không có hòa thượng trụ trì thôi mình khỏi lên công phu nhưng mà mắt mắt chướng ngại là bởi vì con con dế con trùng này nó kêu kinh khủng loại côn trùng này nó kêu mà nó kêu quá đi nó kêu đến nỗi mà ông bị biết cái lỗ tai ông chịu không nổi ông phải giật mình dậy cái ông ra ông giỏi theo cái cái ờ, con dế con trùng đó kêu đó ngay chỗ nó trong dở cái lu nước lên thấy nó nằm ở đó ông lấy dao ông chặt cái bụp chặt làm hai chặt xong rồi quý vị không nhớ chật lại chết rồi mình mê ngủ và mình sát sanh hại vật rồi rồi mới vô mới xé miếng vải đỏ ông buộc ông buộc hai thân của con trùng lại với nhau ông gắn liền cái ông trì chú niệm phật cấm chôn nó nói cho tôi sám hối nha tại vì à, tôi mê ngủ mà kêu quá chịu không nổi tôi tức giận tôi đau nghe tiếng kêu đó tức giận ra mà lỡ sát sanh rồi thôi thành tâm sám hối nha tưởng nói vậy thôi sám hối vậy thôi nhưng mà đưa đến quả báo thì hòa thượng chiết công nói là đời trước hoàng hậu hi thị vốn là con côn trùng đó đó vì mà bị vị tăng chặt đứt làm đôi cho nên bây giờ ghét tăng lắm oán hận ghét lắm còn hòa thượng nói vua lương diệu ở đế giống tiền thân là bác tiều phu vì lòng tính kính đối với phật lấy cái nón lá che phật đó mà được cái phước báo được làm vua đi đến đâu cũng được tàn lộng che thân nhưng sau này sẽ gặp được sẽ gặp phải đại họa thiệt quý vị vua lương võ đế cả một đời cất chùa độ tăng đúc chuông tạo tượng in kinh làm rất nhiều việc phước lành mà cái ngày chết đó là do hầu kiển kéo quân dây hành ông ở bên trong ông ngồi ông tụng kinh kim cang án binh bất động cho nên bị chết đói chết đói 7 ngày ngày xưa ông nhốt bầy khỉ ông phóng quả xong nhốt lấp miệng hang lấy đá đắp miệng hang lại không cho bầy khỉ ra 7 ngày sau bầy khỉ đó chết bây giờ lại bị hầu kiển hầu kiển kéo quân đánh thành bao dây thành rồi vua lương võ đế án binh bất động ở trong thành mà không có được tiếp tế lương thực cho nên bị chết đói quý vị ơi mà hầu kiển đó là ai hầu là khỉ đó nghe quý vị chắc chắn là con khỉ trong số những con khỉ đó đó thì có con khỉ nó oán hận quá đó quý vị bây giờ lên đòi nợ quan quan tương báo trả quả báo cái gì cũng có quả báo hết nghe về nhân quả nghiệp báo chúng ta sợ lắm phàm này làm điều gì nghĩ đến hậu quả dừng tay lại đi quý vị ơi đừng tạo thêm sát nghiệp nữa nghe quý vị giữ gìn khẩu nghiệp thanh tịnh không sát sanh mà thường phóng sanh cứu vật không gian tham trộm cắp tài sản của người gì tiền của của người ta sở hữu tài sản có chủ mà người ta chưa cho nếu mình lén lấy đó gọi là trộm dùng sức mạnh đoạt lấy gọi là cướp mượn của người ta mà không trả gọi là giật trộm cướp giật là hành vi đạo tặc phi đạo đức một người học phật tin sâu vào nhân quả tài sản của người chúng ta không tiệt không được phép lấy dù một cọng rau một trái ớt cũng không tham để mà lấy của người đó là một phương cách vay nợ nặng lợi lãi mà thôi vay bao thì trả cũng bao nếu vay nợ tiền trả bằng tiền quý vị con cũng đã từng kể cho quý phật tử nghe câu chuyện của một người mắc nợ đó xuống gặp diêm la dương cái diêm la dương nói nuôi cả đời ăn ở không lừa gạt vay nợ của người ta rồi quỵt bây giờ ta bắt ngươi trở lại làm trâu làm bò làm lừa làm ngựa để trả nợ cho chủ gã mắc nợ mới trả lời xin vua xin diêm la dương cho con đừng làm trâu bò lừa ngựa mà cho con tái sanh trở lại làm cha chủ nợ đi Diêm La Dương nói ngươi mắc nợ người ta mà ngươi còn đòi làm cha người ta cái đạo lý ở chỗ nào Thì gã mắc nợ mới giải thích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 chỉ cho con làm cha làm mẹ chủ nợ thì mới trả hết số nợ này câu chuyện chúng ta nghe giống như khôi hài nhưng mà nó triết lý đạo lý đó quý vị quý vị suy gẫm lại đi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 đừng nô lệ cho nó để rồi nó sai nó xử mình nó khiến mình cái gì cái mình nghe theo cái đó mình tạo tội tạo nghiệp mình chịu quả báo không ai thay thế cho mình đâu quý vị mà quý vị hãy phát tâm bố thí cúng dường đi cái đó là cái phước mà không bao giờ mất có một hôm khi đức phật ở tại thành xá vệ vườn của ông cấp cô độc cây của thái tử kỳ đà vào lúc cuối đêm có một vị thiên tử xuất hiện với hào quang y phục trinh hân đẹp đẽ vị thiên tử này mới vào đảnh lễ đức thế tôn và thưa rằng bạch đức thế tôn cái gì lửa không thể thiêu cái gì nước không thể cuốn trôi cái gì gió không thể thổi đi cái gì giặc cướp không thể cướp được cái gì vua quan không thể chiếm đoạt được loại tài sản nào mà khiến cho người nam người nữ giữ gìn không bị tiêu hoại đức phật mới trả lời phước lửa không thể thiêu phước nước không thể cuốn trôi phước gió không thể thổi mất đi phước không có giặc cướp nào cướp đoạt phước không có vua quan nào chiếm hữu được và chỉ có tài sản của phước lạc không bao giờ tiêu hoại và nó chính là gia tài của ta và nó cũng là người bạn đồng hành đi theo ta trên khắp mọi nẻo đường biển xứ đức phật khuyên chúng ta hãy tu phước thật nhiều đi quý vị và việc tu phước đó sẽ đem lại cái quả phước cho mọi chúng ta nhưng hôm nay quý vị muốn vãng sanh tây phương cực lạc thế giới chúng ta giữ gìn cái thân nghiệp của mình không sát sanh nè mà còn phóng sanh không gian tham trộm cắp mà còn bố thí cúng dường không phải để cầu cái phước của cõi người cõi trời đời này đời sau mà chúng ta hồi hướng tây phương trang nghiêm phật tịnh độ trên đền bốn ơn nặng dưới cứu ba đường khổ trên mong cầu phật đạo dưới cứu độ chúng sanh đó gọi là chân hợp pháp bồ đề tâm thì những phước nghiệp quý vị tạo đây không phải là phước hữu lậu nữa mà nó trở thành phước vô lậu đó quý vị Người hưởng cái phước đó sở dĩ gọi là vô lậu Bởi vì không còn rơi lọt trong sanh tử luân hồi của ba cõi sáu đường nữa Chúng ta hãy hồi hướng đến tây phương cực lạc nguyện một đời này chấm dứt dòng sanh tử luân hồi đau khổ đem cái phước báo của mình hướng về đó rồi quý vị giữ gìn thân nghiệp ở phương diện thứ ba không gian dâm ngoại tình Đức Phật cho phép người tại gia cư sĩ lập gia đình nhưng với chế độ một vợ một chồng thủy chung không gian díu không qua lại quan hệ đối với người khác ngoài vợ hay chồng của mình cũng không làm kẻ thứ ba chen chân vào phá hoại hạnh phúc gia đình người ta mà quý Phật tử vào ngày trai giới lễ viết Phật quý vị giữ hạnh thanh tịnh một ngày một đêm tu trai giữ giới công đức vô lượng vô biên luôn quý vị sẽ đem lại cái phước báo cho chúng ta đó là thân tướng đoan nghiêm đẹp đẽ và một gia đình hạnh phúc ấm êm. nếu như quý vị thực hiện được những lời Đức Phật dạy giữ gìn ba nghiệp của thân không sát sanh thường phóng sanh không gian tham trộm cắp thường bố thí cúng dường không gian dâm ngoại tình mà còn giữ hạnh thanh tịnh nữa thì đời sống hiện tại đây quý vị sống trong sự thanh tịnh an lạc giải thoát niềm vui luôn có mặt hạnh phúc luôn đón chào và đây cũng là chánh nhân để đưa chúng ta giải thoát sanh tử luân hồi ở tương lai nhưng quý vị ơi nếu muốn giữ gìn khẩu nghiệp thanh tịnh thân nghiệp thanh tịnh thì cái quan trọng nhất chúng ta cần phải thanh tịnh tâm ý của mình vì trong ba nghiệp thân nghiệp khẩu nghiệp và ý nghiệp thì ý nghiệp là chủ động nha quý vị ngày xưa năm nhạc hoài nhượng là đệ tử của lục tổ huệ năng một hôm đi ngang qua thấy một vị sư đang ngồi trên tảng đá ngồi thiền với cái tướng thiền trang nghiêm như như bất động năm nhạc hoài nhượng mới bước đến hỏi ông ở đây làm gì ngồi đây làm gì vị tăng đó không ai xa lạ chính là mã tổ đạo nhất mới trả lời rằng bạch hòa thượng con ngồi thiền để làm phật Năm nhà quài nhượng mới lấy một viên đá Đến trước mặt chỗ ngồi thiền của mã tổ đạo nhất mài Mài một buổi trời Thấy vậy cái động tâm Mã tổ đạo nhất mới hỏi Bạch Hòa Thượng ngài mài đá để làm gì Hoài nhượng thiền sư mới trả lời rằng ta mài đá để làm gương thì lúc này mã tổ đạo nhất mới nói đá mài làm sao có thể làm gương được Năm nhạc hoài nhượng mới trả lời Nếu đá mài không thành gương được Ông ngồi hoài cũng không thành Phật được đâu Nghe xong rồi cái mã tổ đạo nhất mới nói Vậy thì làm sao cho phải Năm nhạc hoài nhượng mới khai thị Nếu như một con trâu nó kéo một cái cổ xe Muốn cho cái cổ xe này di chuyển đi đến nơi mục đích mà mình muốn thì người ta đánh con trâu hay đánh cổ xe vậy đánh trâu hay đánh xe quý vị đánh con trâu vì con trâu là vật chủ động để kéo cái cổ xe đó đi cho đó cũng vậy trong ba nghiệp thân nghiệp khẩu nghiệp và ý nghiệp thì cái ý nghiệp tâm ý của chúng ta là cái chủ động để thân tạo nghiệp miệng tạo nghiệp cho nên để thân nghiệp thanh tịnh khẩu nghiệp thanh tịnh trước chúng ta phải thanh tịnh tâm ý của mình vì tâm ý là cái chủ động quan trọng nha quý vị kinh pháp cú câu số 1 đức phật dạy chúng ta như sau trong các pháp do tâm làm chủ tâm đứng đầu tạo đủ các duyên tâm mê tạo nghiệp chẳng hiền với xe lăn bánh khổ liền theo sau câu số 2 phật dạy trong các pháp do tâm làm chủ tâm đứng đầu tạo đủ các duyên tâm thanh tạo nghiệp tốt hiền như hình với bóng vui liền theo sau như vậy hai câu pháp cú số 1 và số 2 Đức Phật nêu lên vai trò quan trọng của tâm ý Và Ngài nói rằng nó là cái chủ động Cho nên nếu chúng ta muốn hạnh phúc theo ta Thì bây giờ quý vị phải khởi tâm suy nghĩ những việc thiện lành Nếu tâm thanh tịnh thì khiến cho thân nghiệp cũng thanh tịnh khẩu nghiệp nói ra lời cũng thanh tịnh mà ba nghiệp hằng thanh tịnh thì đồng phật vãng tây phương đó quý vị còn tâm lý của chúng ta bị nhiễm ô bị vẫn đục tham sân si phiền não phân biệt chấp trước tác động hoành hành thì nó khiến cho thân của chúng ta tạo nghiệp xấu ác miệng của chúng ta nói những lời xấu ác thì ba đường ác địa ngục ngạ quỷ súc sanh mở cửa chào đón mình đó quý vị muốn đi lên hay đi xuống ai cũng muốn đi lên hết nhưng mà đi lên chỉ có chỉ có một con đường duy nhất đó là quý vị phải tu tu nha mà tu là gì sửa chuyển hóa sửa đổi ba nghiệp ngày xưa mình không biết tu á thì thân khẩu ý của chúng ta tạo tác vô lượng vô biên tội và nghiệp thân có ba sát đạo dâm miệng có bốn giọng ngôn ý ngữ lưỡng thiệt ác khẩu tâm ý của chúng ta có ba tham sân si bây giờ mình biết tu rồi mình chuyển hóa trọn vẹn ba nghiệp hành mười nghiệp lành đó cộng chung lại đó thân tam khẩu tứ ý tam nếu không biết tu không biết sửa thì nó vọng tác ra thập ác nghiệp nhưng chúng ta biết tu biết chuyển hóa biết sửa đổi biết giữ gìn biết phòng hộ thì trên ba cơ sở thân khẩu ý đó chúng ta sẽ tạo thập thiện nghiệp quý vị mà thập thiện nghiệp đó chính là nền tảng căn bản để chúng ta xây dựng thiên quốc ở tại nhân gian và cũng là yếu tố căn bản để chúng ta kiến tạo tịnh độ cực lạc ở tại nhân gian và nó cũng là yếu tố quan trọng của tam thừa thánh quả không rời thập thiện nghiệp đạo quý vị ơi nếu quý vị muốn một đời này thành tựu sự nghiệp vãng sanh về Tây Phương cực lạc Sống cảnh an lành Dựa vào cơ sở thân khẩu ý giữ gìn ba nghiệp thanh tịnh Ngăn chặn 10 ác nghiệp Tu tập tăng trưởng 10 thiện nghiệp thì đó là quý vị vượt qua thập vạn ức Phật độ để đến thế giới Tây phương cực lạc đó Pháp Bảo Đàm Kinh Lục Tổ Huệ Năng Ngài đã giải thích điều này nè Ngài nói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 từ ở cõi ta bà đến cõi tây phương cực lạc cách 10 vạn ức phật độ 10 vạn ức phật độ đó chính là đoạn thập ác tu thập thiện là vượt 10 vạn ức phật độ đi đến thế giới cực lạc tây phương Vậy thì quý Phật tử chỉ cần giữ gìn ba nghiệp Ngăn chặn 10 nghiệp ác Tăng trưởng thực hành 10 nghiệp lành Là quý vị có tiêu, tiêu chuẩn về Tây Phương cực lạc rồi Phải không quý vị nhưng mà cái chủ chủ động đó là tâm ý tham sân si nó chủ động để cho chúng ta tạo ác nghiệp đó nha do đó quý vị tu phải chuyển hóa tham sân si phiền não nó là ba con rắn độc đó nha quý vị gọi nó là tam độc là ba con rắn độc nhưng rắn độc nó chỉ cắn chết chúng ta một đời này thân mạng một đời này thôi còn tam độc tham độc sanh độc và si độc nó là những thứ độc hại giết chết giới thân huệ mạng của chúng ta và khiến cho chúng ta phải trầm luân sanh tử đau khổ nhiều đời nhiều kiếp cho nên quý vị phải cẩn thận đề phòng chuyển hóa loại trừ tam độc tham sân và si tham muốn dục vọng đó nó tác động khiến cho chúng ta tạo nghiệp ác và nó biến mình trở thành một loài ngạ quỷ quỷ đói khao khát thèm thuồng cho nên do cái nhân ham muốn dục vọng lòng ham đó mà khiến cho chúng ta tạo ác nghiệp thì đọa vào cảnh giới ngạ quỷ do cái lòng sân giận phẫn nộ mà nó tác động khiến cho chúng ta tạo ác nghiệp nó đưa mình vào trong cảnh giới địa ngục do si mê tà kiến không hiểu biết chánh tà chân ngụy không tin nhân quả không hiểu sự lý khiến cho chúng ta tạo nghiệp cho nên đọa vào cảnh giới của loài của loài bàn sanh súc sanh cho nên quý phật tử muốn đoạn tâm muốn đoạn dứt đóng dứt ba cửa địa ngục ngạ quỷ súc sanh gọi là ba đường ác mà không bị rơi đọa thì ngay bây giờ quý vị phải chuyển hóa tam độc thì mới thoát ly tam ác đạo nghe quý vị tâm độc đó là tham, sân và si Chuyển hóa nó đi quý vị Muốn chuyển hóa nó Thì mỗi khi lòng ham muốn khởi lên Cái Nam Mô A Di Đà Phật dành chúng ta vận dụng cái cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xã Để chuyển hóa cái tâm tham, tâm sân, tâm si Tâm ngã mạng cống cao đó quý vị lấy tâm từ bi hỷ xã là tâm của phật đó để hàng ngày chuyển hóa cái tâm phàm phu cái tâm chúng sanh cái tâm ngã quỷ cái tâm địa ngục cái tâm súc sanh chúng ta phải chuyển hóa những cái tâm này nếu không thì làm sao chấm dứt được ba đường ác không có đoạn cái nhân mà muốn muốn đừng trổ ra cái quả thì không được được bây giờ chúng ta muốn được cái quả tốt lành không gieo trồng cái nhân tốt lành thì đó là điều không thể có cho nên nhân không đến nỗi luống công quả không ngẫu nhiên mà được mong sao toàn thể quý phật tử hãy giữ gìn ba nghiệp của mình thanh tịnh thân không sát sanh không trộm cắp không gian dâm miệng không nói dối không nói lưỡi nói chiều không nói lời độc ác không nói lời thiêu dệt ý không tham không sân không si và chuyển hóa nó thành 10 nghiệp lành nhất tâm niệm phật tạo được những công đức phước lành đó chính là hành trang tây tư lương để đưa chúng ta về tây phương cực lạc đó quý vị nhân lễ vía của Đức Phật A Di Đà kính gửi một lời khuyên đến với toàn thể quý Phật tử xin quý vị hãy phát khởi lòng tin sâu sắc đối với nhân quả hãy phát khởi lòng tin sâu sắc đối với tam bảo lấy phật làm bậc đạo sư sáng suốt hướng dẫn chỉ đường cho ta nương vào giáo pháp của ngài để thực hành và gần gũi chư tăng là những bậc thầy lành những người bạn tốt để hướng dẫn trợ duyên cho chúng ta hàng ngày dứt các điều ác làm các việc lành giữ tâm ý thanh tịnh để tất cả huynh đệ chúng ta có đầy đủ điều kiện dự vào chính phẩm liên hoa nơi tây phương cực lạc an lành xin kính tặng cho quý vị một bài thơ như sau 70 tuổi đời nay đã khó Sống trăm năm có được mấy người Dẫu rằng trăm tuổi được thôi Nhịp cầu sanh tử ai rồi cũng phải bước qua Trong biển khổ ái hà bơi lội Kể biết bao nhiêu nỗi thăng trầm Cứ tranh giành với cuộc sống trăm năm Càng hơn càng chát bóng mầm vô minh Võng vẹn kiếp phù sinh chỉ có thế Mãi hợp rồi giữa bể trần lao Nhấp nhô sóng vỗ ba đào Tử thi tán liệm giữa màu cỏ xanh Bao tuấn kiệt hùng anh một thuở Chung cuộc rồi chỉ mớ xương tàn Nghìn thu ăn giấc mộng vàng Bên bờ xuân phủ quyện làng gió reo Nay giác ngộ bước theo chân Phật Phát đại tâm chân thật tu hành Một đời quyết chí vãng sanh Về nơi bảo sở lạc thành mới bình yên kính nguyện từ phụ a di đà phóng quang tiếp dẫn chúng con ở cõi ta bà 48 nguyện nương vào bi nguyện đó để đưa chúng con vượt qua khổ não đệ tử chúng con do gì vô minh không rõ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 sanh về tịnh hổ nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa nguyện từ nay tu tập sớm trưa đoạn ác nghiệp và gieo trồng thiện nghiệp lấy quy giới thu nhiếp giữ hiệu phật không quên đài sen chính phẩm ghi tên cực lạc gia hương gửi chất kính lại a di đà phật từ bi nhiếp thọ chúng con một giả sắc son cầu sanh tịnh thổ ta bà đau khổ nguyện sớm thoát ra lại đức di đà từ bi minh chứng a di đà phật à, xin trân trọng kính mời toàn thể quý phật tử chúng ta đồng đứng dậy để hồi hướng huệ Phật con xin mời toàn thể quý Phật tử chúng ta đồng ngồi xuống con kính bạch ni sư chứng minh kính thưa quý Phật tử thân mến Hôm nay con được biết đây là khóa tu cuối năm 2019 tại Đạo Tràng Chùa Phước Thọ Hôm qua thì à, chúng con mới vừa chở tượng Phật về Hôm qua chúng con mới vừa chở tượng Phật về Chúng con tiếp nhận được cái sự phát tâm của gia đình Phật tử Trần Hiếu Nghĩa Pháp danh Thánh Thuận Phát tâm cúng dường 200 tượng Phật 100 tượng Đức Phật A Di Đà nhân lễ vía Đức Phật A Di Đà cung kính cúng dường nhân ngày lễ vía này để hồi hướng Tây phương trang nghiêm Phật tịnh độ và 100 bức tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm thì với tâm nguyện của Phật tử ờ, Thánh Thuận đây là để gieo trồng cái duyên lành đối với tâm bảo và nương nhờ quan âm bồ đời sầu tác thánh linh thiên hay cứu khổ cho chúng sanh được có thiện duyên phật tử gieo trồng cái nhân tạo tượng để hiện tiền đời sống được bình yên thì phật tử cúng dường cho chúng con 100 bức tượng quán thế âm 100 bức tượng a di đà phật thì con vì à, xe hơi chật bữa nay chở đồ để đem đến cúng dường cho đạo tràng chúng ta cho nên chúng con đem theo năm bức tượng mà tụi con không biết là tượng gì để đẩy lên thì quý phật tử nào có duyên muốn thỉnh thì con xin cúng dường tặng cho quý vị à, sư sư đọc đọc cái này ra dùm à, sư cơ sư cơ quan hỷ đọc cái này ra cái để bức tượng à, à không lấy ra luôn mà để ở trong thùng mình nghiêng qua cho quý phật tử nhìn thấy ha a di đà phật và con xin à, à, hai lời cho quý phật tử à, có đủ duyên à, thỉnh được à, tượng à, di đà như quán tham bồ tát hôm nay xin chân thành cảm tạ tri ân tấm lòng phát tâm của gia đình phật tử trần hiếu nghĩa pháp danh thánh thuận và kính nguyện hồng ân tâm bảo hàng gia cầu hộ cho cô cùng với toàn thể gia quyến đời sống hiện tại thân an tâm lạc phước huệ được trang nghiêm sở nguyện tùy tâm và sở cầu được như ý cũng kính chúc cho quý phật tử nào có duyên được thỉnh tượng à, về thờ tại tư gia đời sống an lành thân su khương thới bổn mạng bình yên thừa thử phước duyên kiết tường như ý a di đà phật a di đà phật tại vì a di đà phật là có hoa sen rất là đẹp luôn quý phật tử quý phật tử nào muốn thỉnh bức tượng này xin mời quý vị bước lên nha rồi a di đà phật đi sư ơi một người một người a di đà phật quý phật tử con có năm mà à, ngồi ngồi tại chỗ ngồi chỗ và chờ ngã ngã rồi quý phật tử ngồi tại chỗ đi thôi mình ngồi tại chỗ rồi cô để kỳ sau con đem cho cô con con kỳ sau con đem cho cô tại vì ở đây xa về bên đó cái con đem cho cô dạ dạ a di đà phật cô ơi con con dành riêng cho cho cho các vị ở đây đi rồi các vị phật tử mình ở dưới vĩnh long đó dạ cô ơi cô lấy cái cái cái thùng để vô cô ơi Phật dạ cái này quan thế âm dạ, dạ, ở đây quan thế âm Bồ Tát đẹp quá luôn